Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lùm lúa của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một vài trận nữa. Thì trước khi mình vào nhận định, thì trước đó mình đã nhận định cho tất cả anh em là cái trận Campuchia và Philippines thì mình cho anh em nằm Philippines và nằm tài. Thì những anh em nào mà đang chơi ở trong ờ, nhóm của mình á, và chơi trang á, thì anh em đó đang có thể ăn được những ma kèo này nha còn anh em nào chơi ngoài thì anh em chỉ từ lỗ lai đến lỗ thôi chứ anh em không có thể lời được tại sao tại vì anh em chơi ở ngoài anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu anh em không có thể xả kèo và anh em không có thể đánh được những ma rung thì cái trận này tới 5 bàn thắng 3-2 thì anh em đang chơi trong nhóm của mình là húp được 3 4 mã rung và húp được cái kèo tài chỉ thua đúng cái kèo Philippines thôi thì đó bây giờ mình mới khuyên tất cả anh em vào đăng ký một cái trang chơi để anh em có thể chơi được những cái mã kèo này mà lời một cách hiệu quả nhất nha chứ anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì anh em lỗ như vậy không thì hôm nay mình sẽ vào vấn đề là mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận cúp liên đoàn Anh nha anh em đó là trận Man City và Liverpool trận giữa hai ông lớn gặp nhau thì diễn ra vào lúc 3 ờ, giờ ngày 23 tháng 12 nha anh em thì uh, Man City gặp Liverpool trên sân nhà của Man City luôn nha. Thì anh em thấy cái thành tích của thằng Man City trong những trận gần đây thì Man City trước đó đã thua Benford với cái tỷ số là 2-1 còn cái trận giao hữu gần đây Man City với Genoa thì trận này Man City ăn 2-0. Mà anh em thấy cái đội hình giao hữu của Man City đây. Thì bữa Man City trong cái đội hình giao hữu nó có Elin Hà và Rudogan, Kevin De Bruyne thì hai bàn thắng luôn nghiêng về Kevin De Bruyne với Elin Hà nha anh em. Thì cái đội hình giao hữu thôi nhưng mà bên phía Man City đã tung cái đội hình rất là mạnh rồi còn bên phía Liverpool thì anh em thấy những trận gần đây Liverpool vừa thắng Southampton và thắng uh, thua Lyon câu lạc bộ của Pháp với tỷ số 3-1 trong trận gần nhất và thắng AC Milan với tỷ số 4-1 thì anh em xem cái trận gần nhất Liverpool tung qua với cái đội hình thắng AC Milan này anh em thấy Roberto Firmino nha anh em, Mohamed Salah, Alcantara nữa, à, John Matip thì anh em thấy uh, à, James Miller nữa nè anh em. Thì anh em thấy bên phía uh, Liverpool tung đội hình rất là mạnh, còn trong khi đó đã thay người dự bị uh, thay Neuer vào nữa nha anh em. Đây cầu thủ đang đắt giá nhất của Liverpool đã thay vào lúc ờ, đó thì anh em cũng thấy cái đội hình của thằng Liverpool đang rất là mạnh nha mà những cái thành tích trận gần đây Liverpool cũng đang có cái phong độ rất là tốt nha trận vừa rồi Liverpool đang giao hữu với AC Milan và Liverpool thắng được 4-1 trong khi đó Man City trong cái đội hình quá mạnh ra với Rinoa mà Man City thắng chỉ được có 2-0 còn trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy những bàn thắng luôn nghiêng về Liverpool trong lịch sử đối đầu luôn là Liverpool toàn thắng Man City trên mọi đấu trường luôn nha anh em đây cái trận gần nhất là cúp ngoại hạng ờ, giải đấu ngoại hạng Anh thì Liverpool thắng trên sân nhà của mình với cái tỷ số 1-0 trước đó nữa thì ờ, Liverpool thắng với 3-1 và trước đó nữa thì FA Cup thì Liverpool thắng với cái tỷ số là 3-2 thì anh em thấy giống như thằng Man City nữa nó kỵ mà Liverpool gặp Liverpool trên mọi đấu trường đều đều thua Liverpool nha anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại là Man City đang chấp 0,5 và tài xỉu 3 thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo Liverpool được chấp 0,5 và anh em nằm cái mã tài cho mình hai ngày gặp nhau lúc nào cũng từ 4 bàn thắng đổ lên anh em cũng thấy rồi thì anh em nằm cái mã tài cho mình và anh em nằm thêm cái mã kèo dưới nữa Liverpool cộng 0,5 thì anh em nằm hai cái mã kèo này còn không thì anh em nào mà có trang chơi thì anh em cứ tài xỉu anh em khỏi cần vào cái mã tài anh em cứ vào cái mã rung cho mình ờ, anh giao cho anh em trong nhóm của mình thì chừng nào có cái mã kèo rung thì mình sẽ báo lên cho anh em trong nhóm để anh em vào cái mã kèo rung còn anh em nào đang chơi ngoài thì anh em chơi những cái mã kèo tài này rất là nguy hiểm cho anh em nha còn cái mã kèo góc góc thì ờ, góc với kèo thẻ thì tới giờ trận đấu có đội hình chính thức và nó có cái kèo góc thì mình sẽ tung tất cả cái kèo góc lên trong nhóm cho tất cả anh em thì hai này nó đá từ tầm chín quả góc tài góc là chín quả Man City thì nó sẽ có cái hướng chấp góc là chấp từ một trái đến 1,25 góc thì anh em có thể vào cái mã kèo là tài góc tài góc chính tài góc chính thì hai này nó ngang tài ngang sức với nhau đôi công hấp dẫn thì anh em nên vào cái mã tài góc cho mình nha đó là những cái mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả nhận định cho tất cả anh em thì anh em nào đang xem á mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò không thể chơi được những mã kèo này giống như bây giờ mình cho tất cả anh em nằm trên nằm dưới và nằm tài thì anh em có thể cái tỷ lệ anh em là lỗ lai rất là cao bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký cái trang là anh em vào kèo dưới còn tài thì anh em đánh rung giống như nó qua tỷ số một đều đi mà tài thua thì anh em hút được hai cái mã rung anh em không cần đánh tài mà anh em đánh rung thì anh em hút được nhiều mã hơn yêu cầu nó có một bàn thắng là anh em hút được mã kèo